Mẹ cô gái xin chào à, tất cả các bạn nha à thì có rất nhiều anh em đã yêu cầu mình à, làm mồi câu cá chép thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em và các bạn một bài mồi câu cá chép câu được cá hồi tự nhiên và hồ dịch vụ nha các bạn à, mình cũng rất là vui được à, quen biết và giao lưu với lại à, tất cả các bạn tuần này à, nhật này mình sẽ tiếp tục đi câu cá ở hồ núi le và mình à, rất à, mong là sẽ được gặp và giao lưu với lại tất cả anh em và các bạn à, chia sẻ về kinh nghiệm câu cá và những bài mồi trộn mồi như thế nào để câu được cá và trộn như thế nào để mồi ta giữ lâu hơn và và sẽ dụ cá ăn nhanh hơn nha các bạn rồi bây giờ mình bài mùa này mình đã test lên cá thành công rồi còn chờ riêng các bạn thôi các bạn à, mình thì không có nhiều thời gian để làm mồi mình sẽ dẫn cho các bạn làm các bạn à, câu thử nếu các bạn à, thấy mồi mình hiệu quả thì các bạn hãy à, kết bạn zalo với mình nha các bạn à, để cho mình à, có thêm niềm vui và thêm động lực để mình tiếp tục ra những video hay và những video mới nhất để dành tặng cho tất cả các bạn cùng xem nha rồi bây giờ xin mời tất cả anh em và các bạn cùng đón xem à, mình làm mồi câu cá chép như thế nào nha các bạn xin mời các bạn xin mời à, thành phần của chúng ta gồm có như sau các bạn đây là đây là đậu tương nha còn gọi là đổ tương đậu nành nè các bạn các bạn à, chuẩn bị cho mình à, một lạng một lạng đậu tương rang rang thơm khét nha các bạn đó một lạng à, đậu tương rang thơm khét còn đây đây đây đây đây là gạo nha các bạn gạo mình à, cơm á chứ không phải là gạo nếp nha tại vì cái gạo này á khi chúng ta rang lên rồi chúng ta sẽ nhuyễn ra nó lên lên cái mùi rất là thơm nha các bạn còn gọi đây còn gọi là thính chảo á các bạn đó đây còn gọi thính chảo nè đây là gạo nè đấy các bạn đây gạo chúng ta nè đó không đó các bạn rang lên có có có màu ờ, vàng đen như thế này cho mình nè đó rất là thơm luôn nha các bạn các bạn chuẩn bị mình à, một lạng nha một lạng à, hạt hoặc là hơn một lạng gì cũng ok nha các bạn coi như là các bạn bị một chén á một chén mình ăn cơm á còn đây là bắp bể nha các bạn các bạn chuẩn bị cho mình à, một lạng rưỡi à, bắp bể rang nha các bạn đây đây là bắp bể hai nè mình đã rang lên có mùi thơm khét nè đó có màu có hột đen và có hột vàng vàng nâu như thế này ok nha các bạn khi chúng ta rang lên rồi á nó, nó rất là giòn nha các bạn đó một lần rưỡi nha còn đây là đậu phộng các bạn nên nhớ cho mình cái đậu phộng này các bạn phải rang lên uh, khét nha các bạn khét nhiều hơn thơm nha đó sẽ hiệu quả cái ta xây cho sẽ để mồi chúng ta lâu thì hiệu quả hơn cái này các bạn bị mình là hai lạng nha các bạn hai lạng là ok đó rang cái hột đen giống như mình vậy nè chảo màu đen như mình vậy nè là ok nè các bạn thành phần tiếp theo đây là cám heo cám lại mà viên lớn nè đó các bạn ra ngoài tiệm mà gia súc á, là tất cả đều có hết nha đây đây là cám lại mà viên lớn nè các bạn đó đây với cái cám heo này các bạn chuẩn bị mình à, một lạng nha một đến hai lạng là ok không cần nhiều nha các bạn để cho người ta tạo à, độ tanh hăng nha à, đây đây là sủi dâu nha các bạn đây đây là sủi dâu nè để cho chúng ta tạo uh, uh, hương dâu nha các bạn đó chúng ta dùng 5 viên nha với dâu này các bạn dùng càng nhiều càng tốt nha các bạn là sủi dâu này là các bạn không cần phải cho nước có tan ra đâu là các bạn xây bạn bỏ chung với với lại mấy cái thứ này nè rồi các bạn xay nhuyễn ra luôn cho mình luôn là ok nha các bạn thành phần tiếp theo đó chính là chép tàu nha các bạn đây là bịch chép tàu nha chép tàu hương dâu đây có cái chữ à, gạch xuống số 5 nè đó đây là bịch chép tàu hương dâu nha các bạn đấy lên mùi à, thơm dâu nha các bạn thành phần tiếp theo đó chính là mồi câu cá đêm một nha các bạn với cái bịch à, mồi câu cá đêm một này rất hợp cho ta câu cá chép cá phi cá chấm trôi nhưng mình thấy hiệu quả nhất là cá chép với lại cá cá trôi cá phi thôi chứ cái chấm thì mình chưa chưa thấy dính nha các bạn đó một bịch nha với cái d 1 này các bạn chuẩn bị cho mình à, khoảng cái chừng 1 à, phần 3 bịch thôi không cần nhiều nha các bạn đây là cắm bắp đó cắm bắp các bạn chuẩn bị cho mình là hai làng cắm bắp nha cái này để chúng ta trộn vô bóp cho mồi à, cho nên mình sẽ trộn nước sôi cái cắm bắp này thì các bạn cũng biết rồi đó cắm bắp thì các bạn phải à, một các bạn phải nấu lên còn hai nữa các bạn phải trộn nước sôi nha các bạn cái này mình sẽ trộn nước sôi chứ mình không có nấu nha ok bây giờ mình sẽ à, làm mồi cho các bạn xem nha các bạn các bạn cho mình à, một cái thao như thế này nha các bạn các bạn bỏ à, bắp bể nè một một lạng bắp bể nè một làng đổ tương rang thơm khét gò đậu nành nè các bạn một lạng ok nha một lạng à, gạo gạo mình à, nấu ăn cơm các bạn một lạng ok nha hai lạng đậu phộng rang khét đây đây là đậu phộng rang khét các bạn bạn bị mình hai lạng nha đó còn đây là sủi dâu nè 5 viên nha các bạn 5 hoặc 6 viên gì cũng ok hết 1 2 3 4 5 mình sẽ cho 6 viên đó 6 viên bây giờ mình sẽ đi xây nhuyễn cái này ra nha các bạn bây giờ các bạn à, trộn cái bắp cho mình cho chín các bạn ở à, đây là nước sôi nè các bạn chế vô cho nên cho nên bắp chúng ta đã chín nha các bạn đều lên rất là dẻo luôn các bạn ok đây là cắm heo nha các bạn một là cắm heo nha và các bạn cũng à, đổ nước sôi vô cho mình luôn để cho nó, nó chín nha các bạn nó nở ra nha nhanh hơn cái heo này nước có ta rất là cứng nha ok Đây các bạn, à, mình đã xay trước à, một ít à, cái hồi nãy mình đã vậy bạn cho các bạn nè. Rồi bây giờ các bạn à, bỏ cắm bắp vô cho mình nha. Đây. Cắm bắp. Bắp chần nước sôi nha các bạn. Vậy cho nó chín. Đó. Đây là cắm heo nha các bạn. Cắm heo chần nước sôi nha một lạng nha các bạn Bắn khỏi đây cho mình luôn ok à. đây là bịch à, chép tàu nha các bạn với lại bịch à, D1 mình sẽ bỏ cái chép tàu này trước nha cho ta tạo hương dâu rất là thơm luôn các bạn ơi thật nồng luôn ít thật các bạn còn nhiều đâu các bạn đây là bịch à, D1 này ok giờ sẽ bỏ D1 cho các bạn ít bột cho ta tạo độ cái dính nha ok cho các bạn trong đều lên cho mình các bạn thấy uh, mồi của ta nó có màu đẹp không các bạn nó lên cái mùi thì à, rất là nực nồng luôn thơm hăng rất là nức nức rất là nức mũi luôn các bạn thơm mình còn mình trộn mồi mình chịu còn không nổi luôn các bạn ơi lên cái mùi quá quá nực nồng này quá đã quá đã quá đã đó các bạn cho thêm thêm một người cho mình T1 rồi các bạn Ok để chúng ta tăng độ dẻo và độ cái dính cao nha các bạn vậy là xong bài một của ta rồi các bạn giờ các bạn chế nước vô cho mình nha đem bóp nó dính lại để mình à, câu ok hơn các bạn vừa nước thôi còn nhiều đâu nhiều quá mồ ta nó bị chỉ bị nhão vừa nước các bạn mồi này chúng ta nó có độ dính bở nha các bạn thứ thập cho chúng ta câu cá chép nha xong hồ hoạt đập tự nhiên ok hồ dịch vụ đây các bạn à, vậy là xong mày mồi của chúng ta đó đấy thấy mồi ta nó có lên cái màu đẹp không các bạn đó đẹp chưa rất là đẹp luôn nè các bạn ok à, cảm ơn các bạn đã xem video này à, của mình nha các bạn đã thấy à, video này của mình hay các bạn hãy cho mình xin một à, like nha và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau và mình cũng xin chúc cho tất cả các bạn à, làm bài mồi này của mình nên được thật nhiều cá chép nha các bạn hẹn gặp lại các bạn nha hẹn gặp lại nha